ngày xưa ngày xưa xưa thiệt là xưa xưa ơi là xưa ở trong một vương quốc nọ có một nàng công chúa nàng xinh như một bông hoa da trắng như tuyết môi đỏ như son má ửng hồng hào và tóc đen như gỗ mung nàng có tên gọi là công chúa bạch tuyết nhưng con phải tết này cháu đẹp hơn ta hả gương ghi ở trên tường ngày nay ai đẹp được dùng như ta Suki nhất trần ngày nay bạch tuyết muốn phân đẹp hơn ta mới là người đẹp nhất không được không được đường nè rồi mình chọn đều chọn đều cho tôi một miếng nước nước hoa lão đây cảm ơn cháu cháu không ăn đâu ăn cho chết hả cháu không ăn đâu không có ý của ta ăn ăn cua sẽ không có chết đâu vậy bà ăn một nửa đi bà ăn cho cháu xem cháu mới con, tin con sẽ ăn màu đỏ ta sẽ ăn màu xanh ta ăn trước nha ta ta đâu có chết đâu nó không chết thì con sẽ ăn đã cay rồi mà sao vẫn còn tên này xỉu ha ha đâu đây đây được chứ ha ha tụi nơi ta là người đẹp nhất ta là chết lại chết rồi ta là người đẹp nhất ta là người đẹp nhất ha ha ha ha ha bạch tuyết đi bạch Tuyết bị gì vậy Rồi bạch Tuyết đã bị một vụ rẫy hãm hại rồi bạch Tuyết đẹp như vậy mà lại chết Thật là uổng quá đi Ồ oh, Nàng công chúa xinh đẹp quá Dột dạ, nha Ủa Nàng công chúa còn sống hả dạ. Ôi vậy ngồi dậy đi Ta dẫn nàng công chúa đi mua kẹo nha Con sợ phụ sự rồi tạm xuống nha rồi thôi cả ba vô đây vô đây vô đây rồi <laughs> vô đây nè đi đường này nè đi đường này nè rồi quay bả luôn kệ kệ bả kệ bả con ngày nay bật lý muốn phòng đẹp lên rồi đúng rồi hỏi lại lần nữa giống vậy ai sẽ ta coi giờ là ta những con ngâu xỉ lại Cà mơ cháu Ha ha ha hư cảnh bước qua lấy đồ dê lên luôn là gì hello này công chúa còn sống hả dạ. ôi vậy ngồi dậy đi ta dẫn này công chúa đi mua kẹo nha ờ, mẹ này chơi kìa